Ok, xin chào các bạn đã cho nổ mình nha, mình là Jack hôm nay mình sẽ quay ờ, sang 3M20 bao ti Hình lại video ngày hôm qua Thật ra đây là video ngày mai mình sẽ up lên nha mấy bạn xem có lẽ lát tới thì thông cảm rồi ba bằng hai mươi ba ti rồi nè nhưng mà giờ nó không hiện luôn kia đâu phải sang thêm người nữa mới được phải sang thêm người nữa rồi à sang hacker nè à, hacker lỏ nè bạn rồi xong 3m2 bao ti rồi mình à, sang à, U3M21 luôn nè 3M21 bao luôn rồi bạn ơi thành ra đây là video mình à, quay vào 11 tháng 3 sau khi mình quay và sang 3M10 sang 3M10 bao thì trong cái sơ lúc nãy mà 3M10 bao ti thì mình có sang khá nhiều thằng đến 3M10 mấy rồi nên giờ bà vào server này mình sang thêm up video này vào ngày mai tức là ngày 12 tháng 3 ok xem xong video này thì mấy bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn một cái chuông để mà ủng hộ mình nha và để nhấn cái chuông để nhận được thông báo mình từ kênh ờ, sớm nhất nha và đăng ký like đăng ký like share nha để ủng hộ mình để ủng hộ mình có thêm động lực ra nhiều video tiếp theo và mấy bạn nhớ nha mấy bạn đừng tới vào xem chủ nha mấy bạn như này xem chủ là chết nhà con mấy bạn xem chủ là chết đấy nên thôi nha bye bye